được cái tâm quân bình có cái tâm buông xả và có cái tâm sáng suốt thì bắt đầu mình sẽ có tuệ giác trong nhà thiền nó có một cái câu của ngài Triều Châu đó là Phính sản sinh sư tâm Tâm bình thường là đạo Như vậy là quý vị hiểu như thế nào là bình thường bình thường ở đây nó không phải là mình vượt qua cái sự gì khó khăn rồi mình được bình thường cái trạng thái đó mình gọi là bình thường ví dụ bây giờ mình đang hoan hỷ mình đang an lạc thì mình gọi là bình thường nhưng mà cái bình thường nó không phải cái ý đây à. cái bình thường này nó cũng có một ý đó nhưng mà không hoàn toàn là không phải cái bình thường mà để phát sanh tuệ giác cái bình thường ở đây mà ngài triệu châu muốn dạy mình đó là cái sự bình đẳng của các pháp à, nghĩa là ở thế gian này là có được mất có hơn thua có giàu sang à, có hỷ nộ có ái ố đó là những cặp phạm trù ở thế gian gọi là cái sự đối đãi à, vì có ghét thì phải có có thương à, và từ thương ghét nó thành một cái cặp phạm trù đối đãi à, mà tâm bình thường ở đây có nghĩa là mình thoát ra cái phạm trù đối đãi đó thì tâm mình mới có vẻ là được bình thường à, chứ nếu mình còn bị chi phối bởi cái được cái mất cái hơn cái thua cái buồn cái khổ là tâm thái mình nó không được ở trạng thái bình thường cho nên cái tâm bình thường là đạo ở đây có nghĩa là mình hoàn toàn thoát ra những cặp phạm trù đối đại ở thế gian này thầy chú có hiểu ý này không cho nên ở đây là tâm tâm bình thường là đạo nó chính là cái nhìn về bản thể bình đẳng của tất cả các pháp sư cô thí dụ có ông ờ, đời nhà tống có ông gọi là trần nghĩa phủ ông có một bài kệ rất hay ông nói là Chính chuệ bẩn vũ dung Quay phong châu miên Sinh sang chia bu lão Quay xuề bãi thổ Xin chuệ là nước trong xanh Một mặt hồ tĩnh lặng nó vốn không ưu phiền à, quý vị nhìn thấy mặt hồ nó tĩnh lặng nó trong xanh nhưng mà vì sao ở đây là có lúc là mặt hồ đó bắt đầu nó gợn sóng lăn tăn là bởi vì sao bởi vì do cái gì à do gió y y phong trôn miên do gió nó thổi cho nên là mặt hồ nó nó gần sống nó giống như là cái gương mặt của mình trôn nên là gương mặt của mình nó nhăn nhó gọi là trôn nha thí dụ như cô à, nhận khi nhìn thấy quý vị tu tập mà lăng tăng ra nói chuyện á, sư cô bực bội sư cô nhăn nhó à cái rồi quý vị đi ra ngoài nói chùa Hương Sơn cô Tiểu Thành nó nhăn lắm <laughs> nhăn nhó tại vì sư cô nhăn nhó là vì do lúc đó quý vị tạp tâm tạp niệm sư cô nhăn nhó chứ quý vị mà đáng yêu như ngồi bây giờ nghe pháp thì làm gì sư cô nhăn nhó à nó cũng giống như cái mặt hồ đó quý vị nó vốn là là tĩnh lặng nhưng mà vì gió nó thổi nó tác động cái nhân duyên bên ngoài nó tác động cho nên là nó mới lăn tăng cũng như sư cô vốn là bản tính là hoan hỷ à, à, đáng yêu nhưng mà do quý vị tác động cái nhân gì vào đó cái nhân nói chuyện cái nhân tạp niệm cho nên là sư cô bực bộ lên à, nhưng mà sư cô vốn đâu phải là như vậy hả à, hay là thanh sơn nó vốn nó không phải là là một ngọn núi già cỗi xin sang chia cũng lão là ngọn núi xanh nó không phải là một ngọn núi núi già cỗi nhưng mà vì sao quay xùy bãi thổ là tại vì có tuyết nó phủ trên ngọn núi cho nên làm cho ngọn núi không còn màu xanh nữa, biến thành ngọn núi lạnh lẽo già cỗi à, cho nên ở đây nếu mình nhận diện cái đối tượng trước mặt của mình y như là bản chất của nó thì mình sẽ không hiểu sai về nó à, do đó mà mình sanh được cái cái tự giác à, và cái thứ ba để phát sanh tuệ giác đó là chúng ta phải thấy được cái vô ngã ở trong con người chúng ta quý vị tu tập cái gì sư cô cũng không biết nhưng mà quý vị còn thấy cái ta và cái của ta thì cái đó nó không phát sanh tuệ giác dạ. à. đời nay người ta nói là học càng cao biết càng rộng thì cống cao ngã mạng càng nhiều à, như vậy bởi vì sao bởi vì mình đang thấy một một cái ngã à, à sư cô có một cái hoàng pháp là hương sơn tịnh độ quý vị có vào xem cái kênh này chưa quý vị có vào xem cái kênh này chưa à cái kênh này là đăng tải những bài pháp của sư cô trên đó à, và có nhiều vị à, thưa sư cô rằng à, cái kênh này là sư cô của sư cô đó hả à, sư cô nói ừ, cái kênh này của sư cô đó <laughs> mấy cái bài pháp giảng trên đó là của sư cô giảng đó thì sư cô đang nhìn thấy cái gì đó nhìn sư cô đang nhìn thấy có cái tôi ở trong trong cái đó à, nhưng mà nói như vậy quý vị phải hiểu là chỗ này sư cô phân tích chúng ta quý vị bị loạn lên à sư cô nói ừ, cái kênh đó của sư cô là sư cô đứng về mặt tục đế mà sư cô mới nói như vậy bởi vì sao quý vị bởi vì tục đế là nó có cái sự phân biệt thế gian này có cái sự phân biệt ví dụ bây giờ sư cô nói cái kem nó không phải là của sư cô thì cái kem nó là của ai phải không thì sư cô nói là à cái kem đó là của sư cô nhưng mà sư cô phải biết rằng trong cái của sư cô đó nó có cái của không phải của sư cô là cái gì đứng trên cái mặt chân đế mà nói nó hoàn toàn xa rời đi cái ngã mình không có cái ngã là cái của ta và cái cái tai à, cho nên khi mình làm được một phật sự gì đó quý vị đừng bao giờ để tâm dính mắt à, thí dụ như là mình biết bố thí cũng dường à, mình đi làm từ thiện mình biết phóng sanh mình biết niệm phật à, nhưng đừng bao giờ à, vướng bận vào cái công đức đó thấy mình làm được nhiều quá à, như vậy thì mình có tự giác không không có tuệ giác à, có nhiều người rất là giỏi đó quý vị làm cái gì cũng được nhưng mà mở miệng ra là hoàn toàn là dính mắt không à à nói con là dính này con như thế đó con vậy đó con vậy vậy đó khoe khoang à, cho nên cái này cho dù mình tu mình đọc hiểu kinh điển nhiều mình tư duy như thế nào thì nó cũng không có tuệ giác à, cái tiếp theo tuệ giác phải nhìn trên phương diện là bản thể phải nhìn trên bản thể chứ không phải nhìn trên hình tướng à, sư cô mang cái ví dụ của sư cô à, thí dụ như hồi trước á, sư cô có cãi cọ với những vị sư huynh sư đệ mình hồi mới tu đó cho nên là khi người ta nhìn thấy sư cô là người ta có cảm giác là à, sư cô là người ưa thích gây gỗ à, hay là thích là à, người ganh tị đố kỵ là họ nhìn cái gì đó nhìn cái hình tướng của sư cô cách đấy mấy mươi năm về trước à nhưng bây giờ sư cô đã, đã còn cái đó không đã có sự thay đổi và cái này cũng chưa tính đâu cái mà sư cô muốn nói đó là về bản chất của sư cô bản chất của mình đức phật dạy tất cả mọi chúng sinh đều đồng một thể tánh là gì à đó là phật tánh à. cho nên ở đây nó không có người ngu kẻ khôn người tu giỏi người tu tu dở Tôi giỏi tôi dở là trên cái hình tướng mà mình đánh giá thôi Là thế giới của hình tướng Còn cái bản chất thì đồng là như nhau à. Cho nên khi mình hiểu được cái vấn đề bản chất của chúng ta là một Thì mình còn có phân biệt là đây là người mình thương Đây là người mình ghét không? Dạ không À nói như vậy thì thì tiền tài của mình á mình đừng cho con của mình mình đi cho con hàng xóm được không <laughs> ví dụ tài sản của quý vị thì quý vị di chúc lại cho sư cô đi <laughs> đừng di chúc lại cho con cháu mình tại vì bình đẳng mà đồng một thể tánh mà à chỗ này chúng ta phải hiểu nè à là nó hiện tượng là nó khác bản chất là nó khác à, cho nên mình nói về là tướng và tánh thì nó phải khác biệt nhau mình phải có sự phân biệt à, ví dụ như mình nói sư cô và quý vị bồng đồng là một thể thì nói về hình thể đấy nhưng bây giờ về nói về mặt hình tướng thì sư cô phải khác quý vị tại vì sư cô là là không có tóc à, <laughs> còn quý vị là là có tóc à, sư cô là sống trong chùa quý vị là sống ở thế thế gian và có sự khác biệt như vậy nhưng mà về thể tánh của mình là đồng một cái chân tâm phật tánh cho nên khi mình gặp người mình không có khởi cái tâm phân biệt hơn thua với người ta à mình thường hay là cái gì là người thân của mình thì mình thương yêu hơn à, không phải là người thân của mình thì à, mình không quan tâm mình thường có như vậy à cho nên con người của mình tu mà nếu như không ở phương diện này phát huy thì mình cũng chưa hẳn là có tự giác à, đấy bây giờ cái cuối cùng để nói về cái trí tuệ trong đạo Phật đó là trí tuệ phải được xây dựng trên nền tảng của từ bi à, cái này thì mình hay thường dùng đấy mình nói là thương thì phải có trí tuệ à, có trí tuệ mà không thương thì à, trí tuệ nó là vứt bỏ người tu hành giỏi mà không có cái niềm tình yêu thương với chúng sinh thì người đó cho dù họ có giỏi bao nhiêu thì đối với chúng sinh không có cái lợi ích gì cả mà nếu như cái tình thương mà xây dựng không xây dựng trên cái nền tảng tuệ giác thì mình có thể thương thầm bậy mình bị bị bị dính mắc vào trong những cái thương yêu mà nó bị hẹp hòi mà ích kỷ à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。